Hello anh em, ok chưa? Thì tiếp tục đến với kênh của mình nhá, Ok chưa? Thì vẫn là ở cái clip này vẫn đó là cái event đó là đoán số, dự đoán kết quả số số Nhận cốt miễn phí, 5 bạn đầu tiên à, dự đoán chuẩn nhất Mã cốt sẽ nhận anh dự đoán chuẩn nhất à, kết quả số số Thì nhận được mã cốt nhá, Đó, được chưa? Thì đó là ừ, đầu tiên Và cái thứ hai nữa thì anh em muốn nhận mã code anh em có thể tham gia website Hoặc tham gia group có những event để anh em có thể nhận được code được chưa thì ờ, ở mấy video trước mình có cầm đó là những cái số vốn đó là năm chục hai chục ba chục gì đấy đánh thì anh em không hiểu gì cứ bảo là ảo à, nhất các kiểu rồi lại bảo là mình bịp biết các kiểu với cả nào thì anh em lại bảo sâu mặt nào thì anh em rút khoản thì mình xin lỗi rằng ấy sâu mặt thì mình không thể sâu mặt và rút khoản nó có thông tin cá nhân của mình mình cũng xin phép đó là không thể nào mà sâu được còn anh em muốn sau ấy thì tội gì mình cũng không bao giờ mình phải bịp anh em làm gì cả mình cũng không có kêu gọi anh em là phải chơi game này cũng chẳng có kêu gọi là anh em phải là like đánh theo mình còn anh em xem thì anh em muốn xem hay không việc của anh em anh em muốn chơi hay không là vấn đề của anh em được chưa chứ mình không kêu gọi gì anh em là phải chơi con game này phải tải con game này các kiểu anh em thích tải đâu việc của anh em à, kể cả anh em tải đâu hay anh em thích chơi game gì của anh em chứ mình không bảo anh em phải chơi game này để mình cũng chả làm cái gì cả đấy được chưa được chưa thì cầm vốn 50 lên 50 triệu thì bảo à ok chưa hôm nay mình cầm vốn 1 triệu được hay là mất thì cũng đang bình thường là mình cầm vốn hai ba mươi nghìn á thì mình phải đánh lúc nào được thì mình mới lấy clip đăng hôm nay mình cầm hẳn vốn một triệu đánh được hay không thì hôm nay mình chốt lãi đúng không từ một triệu mình chốt lãi lên tầm 5 triệu thì nghỉ còn không thì hết thì thôi đấy đủ đúng làm thang và đánh an toàn được chưa ok nhá thì vẫn là có trò tủ của mình đó là poker trên dưới thế thôi đó năm mình ờ, một trăm nghìn à mình sẽ đánh uh, đánh trăm nghìn một phát một trăm nghìn một phát đánh 10 phát liều thì đánh 10 phát liều 9 lên đấy di được 200 hút luôn không có nhiều tiếp quy ở quy xuống 3 3 lên 7 à 740 140 thì liều ok 2 300 ok chưa đấy còn mình không kêu gọi anh em nhé anh em xem mình chơi thôi đấy áp áp dưới 9 là 9 lên đấy vẫn được này ca dưới này bài thuốc triệu rưỡi này tiếp này 6 à 6 dưới nhé 9 rồi gãy 7 à 7 dưới tiếp quy gãy tiếp đánh theo dây hay sao nó bị đen theo dây đó, 6 xuống đấy đúng đen theo dây à, 10 10 trên đen theo dây đánh liều thì lúc thì ăn được lúc thì gãy đó gãy liên tục quy quy quy xuống rồi chín à chín đăng theo dây đen xuống 8 ờ ừ, đúng thật đăng dây đen thật đây răng à, dây đấy quy à quy xuống à dây nhảy rồi đây nhảy thì 4 ờ, 4 trên tiếp này 6 à 6 dưới à đi theo đường nối lên trên này 5 đủ gãy di à di xuống 8 à 8 trên Ồ, gãy tiếp quy quy ờ, quy thì xuống rồi hai lên 5 lên tiếp di à di xuống tiếp 5 à 5 lên tiếp át à át xuống tiếp k k xuống tiếp ok 7 húp 300 quánh toàn x1 thôi x1 thì hơi khám một chút k k xuống đang dây xuống này xuống à lên rồi lại nhảy di xuống hai hai lên chín à nhảy một phát liều tiền nhiều đủ đôi chín bốn à bốn à, trên quy à quy dưới 7 à 7 dưới liều ăn nhiều đủ gãy tiếp 6 à dưới liều ăn nhiều u 3 3 trên rồi 10 à trên liều ăn nhiều đủ 10 tiếp 10 này trên tiếp liều ăn nhiều đó lên k k xuống lên át nữa chịu 300 có vẻ là hơi gãy át xuống 22 trên 8 à 8 lên tiếp đi GG 200 hút thôi 900 tiếp 7 à 7 dưới đủ gãy tiếp 4 à 4 thì trên Di à di xuống 8 à 8 lên đủ xuống 4 gãy thế 3 3 thì trên 2 tiếp tục à, 9 à 9 thì trên trên gãy tiếp 3 3 trên rồi 5 trên tiếp K xuống Q xuống tiếp G à G xuống tiếp đi 3 3 lại lên tiếp 5 à rồi 300 hút nó đang cầu này thì không liều được át xuống hai lên năm lên tiếp chín à chín một trăm sáu ba xuống đủ đôi chín k xuống 6 lên à, lại nhảy 8 à 8 lên xuống 4 4 à 4 lên 8 à 8 lên tiếp 9 rồi 9 thì húp luôn không gãy đến ít rồi xuống di à di xuống tiếp 10 10 xuống tiếp 9 à 9 xuống tiếp này liều nhiều này đấy 4 này 4 lên ok 9 400 lại lên triệu <clears throat> quay đi còn lại vẫn triệu 6 à lên 7 7 lên tiếp đôi 7 rất tuyệt vời à, di là di xuống đủ đang lại nhảy rồi hai lên 7 lên hát dưới ca dưới tiếp là lại nhảy bắt đầu nhảy cao đấy 10 lên à, chiếc dẫm đập đấy ca xuống đủ đôi ca rất đẹp 6 xuống à, rất khó đoán 10 10 trên gãy 9 9 trên à, ca dưới à, lại đôi ca rất đẹp luôn áp dưới di chỉ trên mới cứu mình thôi đó trên thật rất đẹp dưới à, <laughs> khắm chưa tham này thì tham tham chết dẫm rồi gì trên mới cứu được mình ủ gãy luôn đó 7 phút 7 phút tính ra thời gian đầu nữa đánh 5 phút gãy đầm đầm một triệu đấy ai thương ok chưa thì ờ, này nhận gớt thì ờ, đấy bây giờ xem nào còn cái gì không không điên không điểm không có gì cây vàng đi đấy cây vàng này gãy bao nhiêu ấy thì anh em hôm nay gãy hơi nhiều đấy đánh 30m lên thì 30 gãy trên dưới 30m rồi đấy có không nhận được à đã nhận 12 13 13 3 là 15 15 à và chặt được uh, à nổ rồi nổ bao nhiêu một 25 nghìn <laughs> vãi đái gãy hai phát chặt hai phát nữa 37 nghìn đôi khi 37 nghìn vẫn có thể lên được thôi 27 nghìn vẫn có thể lên được và poker liều thì ăn nhiều đánh một phát 10 nếu mà gãy thì đánh phát 20 nữa 7 dưới 3 3 24 nghìn nhận thôi tiếp tục phát này đánh à 10 đi 42 chỉ có trên mới cứu được mình không gãy được G à, liều thì ăn nhiều đằng nào gãy rồi đấy thấy chưa quy rồi quy quy tám mấy nghìn lại lên trăm trăm nghìn à trăm nghìn thì đánh nhá, đánh nhá, đánh hai mươi thôi hai hai trên rồi át át dưới rồi bốn chỉ có dưới cứu được mình thôi u uh, át đẹp quá quy trên cứu được mình liều một phát ăn to tám tám trên này quy này Q 41.000 chiều trên cứu mình thôi trên rồi đẹp quá 200 nhận luôn đấy lại lên 300 ba à, mấy nghìn lại lên 300 đấy thế thế đôi khi vẫn có thể là lên được 300 mà đánh 50.000 một phát gì trên mới cứu được mình ở à, trên thật đủ nhức nách nhận luôn 400 tiếp này ba ba trên rồi áp dưới 10 dưới tiếp này á à, không liều thì lại trên này lên đi ô rồi gãy rồi quy trên tiếp 4 à quy trên tiếp 7 à di ở trên tiếp gãy tiếp 3 <laughs> này 3 3 trên rồi à áp dưới 6 dưới 10 gãy tiếp 3 3 3 trên rồi 9 à trên ok 10 10 úp luôn không có nhiều ok là 246 tiếp này 22 trên 9 9 trên này ổ 4 10 trên ổ gãy k trên át là ăn to ui gãy tiếp 4 4 dưới ok gãy tiếp đấy tiếp tục hai chục là 9 trên gãy tiếp phát cuối này chỉ trên trên mới cứu được mình thôi đó gãy hết sạch đấy bay một triệu nhanh đơn giản như này đôi khi đánh thì anh em lại bảo đấy ok chưa clip mình vẫn đang nhá chứ mình không phải đấy không tí anh em bảo được ăn thì được ăn mấy chục triệu thì đang bây giờ mất thì anh em lại không thấy mình mất được chưa ok chưa được chưa mình xin dừng video đây nhá bye bye xin chào mọi người nhé